và ngày hôm sau 06 được nổ về cho chúng ta hai nháy rất chi là đẹp rất chi là rực rỡ phải không anh em câu kèo chạy rất chi là đẹp anh em nhé có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không ạ và ngày 18 tháng 1 9 gấp cho 7 ngày sau sẽ nổ về con 9779 anh em nhé đây là con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá những ai chơi nhỏ nhẹ văn nghệ trà đá 5 10 điểm ngày mai thì chúng ta chơi 7997 anh em nhé không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 7 gấp cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 7557 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. Con 7557 anh em nhé. 7557 để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em ạ. Và dàn đề tôi bắt cho anh em ngày mai 686